xong ngoài ngang bây giờ mình sẽ đẩy hướng dưới nữa thôi đây là cái cơ ngực dưới này này tập cơ ngực dưới này các bạn có thể thấy lúc mà mình đẩy á đẩy chéo cái tay vào trong này ừ. xoay này ừ. hoặc là mình xoay như thế này nhưng mà chủ yếu là mình để cho mình dồn được cái ngực này vào trong này ừ. Ừ. đẩy chéo tay này ừ. Ừ. chéo tay này ừ. quẩy ngực khá là hiệu quả đúng không à. đó. đó đến lượt cái bài ngực trên này đó mình sẽ ép ngực trên này lên này được cái bài này thì mình lại đẩy cái thanh cái thanh kia kìa đó cái thanh này từ trên cao này xuống đây đó, sau bây giờ mình sẽ tiếp tục trên này Đó, ờ, tiếp tục hai lượt nữa buổi một buổi ngực như này thực ra thì là mình vào cái buổi ngực sau á thì mình sẽ đổi mình sẽ đổi bài tập mình không tập giống như này nữa vì mình nó vẫn là những bài tập mà nó liên quan đến các cái cơ ngực này thôi đó nhưng mà mình sẽ đổi bài để liên tục làm mới bài tập của mình ừ, còn các cái set, các cái set tập các cái lịch tập thì mình sẽ ừ, thay đổi theo hàng theo hàng tuần như là khoảng 1 đến 2 tuần hoặc là 3 4 tuần gì đó mình khi mà mình kiểm tra lại cái form trên cơ thể mình nó nó đã ổn rồi chẳng hạn như là cái ngực ổn rồi thì mình sẽ tăng cái phần chân lên chẳng hạn như là chân mình hơi bé thì mình sẽ tăng lên khoảng ừ, ba buổi trên một tuần chẳng hạn đó thời gian này thì chân nó ổn thì mình này đẩy bắp chuối cho nó ổn hơn chút nữa thì mình lại tăng thời gian tập bắp chuối đó, sau đó thì tới đây mình sẽ tăng cái thời gian tập bụng lên và mình sẽ có nhiều buổi bụng và buổi cardio hơn để cho mọi người tham gia lượt 3 của lượt này đó sau mình uh, à, thấy đi tập vai với nhau là đã đi được ờ, hết quãng đường của bài ngực rồi đó bây giờ mình sẽ đi ờ, tập vai thôi để tìm một buổi vai của mình thì mình tập tập những bài gì đó mọi người ờ, cùng tham gia với mình nhé lấy bình nước để uống đã